Chạy trước đi Chạy đi Em có bị thương không Hãy đưa con tới đợi anh chỗ ngạ Naki Anh sẽ nhanh chóng đi sau Nhưng bọn chúng Không cần lo Anh sẽ tới với em Anh hứa Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org Đi đi Đi đi Wayu Chúng tôi không muốn coi cậu là kẻ thù Hãy để ta loại bỏ con yêu tinh đấy Và con của nó Rồi ngươi sẽ được an toàn Ta đã không còn là một tu sĩ Nên không cần xem ta cùng loài Vợ con của ta nếu ai có ý định làm hại Thì phải bước qua xác ta trước ừ. Người tự nghĩ Những tên ác quỷ như các người Có thể làm gì được tao sao Mày là đồ thấp hèn Tao nghĩ mày Đừng tự cho mình là giỏi Là yêu tinh Nhưng lại lén trao lòng cho con người Nhìn lại thằng bé này đi Nó mang nửa dòng máu yêu tinh Và một nửa dòng máu người Đấy là một sự sỉ nhục Nhưng nếu đúng như thế Các người cũng đừng nên xí mũi vào Tao không bao giờ nhắm mắt làm ngơ Chúng tao sẽ khiến cho giáo phái các người Cùng với loài người Chiến tranh, tàn sát lẫn nhau Và khi tới hôm đấy Tất cả đất đai này Sẽ xứng đáng thuộc về ác quỷ bóng tối Quả đúng tao nghĩ không nhầm Các người Đứng sau chuyện ở làng Phút Đợi đã qua du Hãy nghe tao nói trước Đừng nóng vội Bạn à Cho dù ta từng lớn lên cùng nhau Nhưng hôm nay Mày có định cướp đi mạng sống vợ con của tao Thì tao cũng sẽ không tha cho mày Ngài Then Bảo tao tới để đưa mày về Pha Hu bạn của ta Mày hãy để tao đi theo con đường của tao Tao đã bảo Tên xấu xa này đã bị ác quỷ che mắt Hãy giết nó đi pha hu Trước khi nó gây thêm nhiều tội ác Các người hãy mau rời khỏi đây Đây là chuyện chỉ có hai chúng tôi Pha Du Tao yêu thương mày như anh em ruột nhưng hôm nay Chính ngài Then Đã trao cho tao thanh kiếm Aki Để trợ giúp tao bắt mày Nên tao muốn mày biết một điều Tao sẽ đánh hết mình nhà Naki Tôi xin lỗi vì đã khiến các ngài chịu quả cùng Tôi chắc chắn sẽ ra đi không sớm muộn Tôi xin gửi phay con trai của tôi cho ngài Và hãy đợi qua du Bố đứa bé tới đón nó ở đây Hãy tin tưởng vào ta sang đêm Đứa bé này Tôi sẽ là người giúp cô trong nơm nó thời xa xưa Con người chìm giữa cuộc chiến Giữa thiện và ác Giữa nhóm người tự xưng mình là tu sĩ Và thế lực siêu nhiên bị gọi là yêu tinh Cuộc chiến đã nổ ra và kéo dài Yêu tinh chia thành hai giáo phái một, đấy là tinh linh yêu hòa bình, cần sống trên trái đất để tu hành. Một giáo phái là ác quỷ bóng tối, là tà ma chuyên gây bao đau khổ. Fa-hu và Wayu, hai học trò của thầy Then, tướng lĩnh đội quân tu sĩ, được giao trọng trách đuổi bắt tiêu diệt toàn bộ yêu tinh cho tới một trận đánh quan trọng khi qua du mang quân của mình đuổi bắt ác quỷ bóng tối ở ngôi làng phút đấy cũng là nơi sinh sống của những tinh linh Sanden Người đã biết được bí mật Trận đánh của những tu sĩ lần này là một âm mưu của ác quỷ bóng tối khi muốn xúi dục toàn bộ yêu tinh cùng chống lại nhóm tu sĩ để chúng lợi dụng cơ hội cướp lấy lãnh thổ của con người. đen đã lén giúp du trốn khỏi cái bẫy của ác quỷ bóng tối. Và khi hai người được gần nhau, thì tình yêu giữa người và yêu tinh đã nảy sinh ra giữa sự tranh giành khốc liệt và đã thành đại chiến không lâu sau đấy Anh là một người dân nội thành đúng không? Không biết ở đây chỉ toàn yêu tinh hay sao Tao đã đợi mày lâu rồi Mày chính là tên Đã giết chết anh chị em tao đêm trước Có bao nhiêu võ nghệ Thì hãy cố mà thể hiện nó ra ngay bây giờ đi thanh kiếm Dakha Có nghĩa là mày không phải là con người Chúng mày biết để làm gì Hãy trả lời tao một câu hỏi Rồi tao sẽ cho mày cơ hội Tao được nghe rằng tuổi ác quỷ đang nhốt một tiên nữ Nó ở đâu Ngươi đang đi tìm tiên nữ à Ngươi định dùng tiên nữ để làm gì Tao hỏi mày Không phải để mày hỏi lại tao Tao, tao biết Tao biết Tiên nữ ấy đã bị nhốt ở tháp Quy Balat Nếu ngươi còn yêu cái mạng sống của mình Thì đừng tới đấy sẽ tốt hơn Đấy là chuyện của tao Giờ ngươi có thể thả ta ra được rồi chứ Tao đã hứa cho mày cơ hội Để đầu thai kiếp khác Không Không Tao bảo chúng mày kiếm thầy cúng về trừ yêu tinh Tao đâu bị mỏi Mang thợ massage về làm cái quái gì Hình như ông không mấy tin tưởng tôi Đừng mất thời gian Ta hãy nói tới công việc ông thuê tôi tốt hơn Chàng trai Cậu có chuẩn bị đồ ăn tới cho ta chứ Nếu không thì cậu sẽ không thể vào trong Đồ ăn sao Tôi không biết là mình cần phải chuẩn bị đồ ăn cho ông Vậy nếu không mang gì tới Thì ta sẽ xin một bên cánh tay của ngư vậy Cũng được Mày là ai Sao dám cả gan tới nơi này Tao tên là Phay Tôi tới để lấy tiên nữ Tiên nữ là vật báo của ác quỷ bóng tối Mày không phải ác quỷ Thì lấy đi làm gì Để cơ hội sau tao cùng đàm đạo với nhau Nhưng hôm nay Hãy trao tiên nữ cho tao trước Tao không thể trao nó cho mày Vậy thì Bà là tiên nữ đúng không? Ờ, đúng Tao là tiên nữ Có vấn đề gì sao? Chừng này tuổi mà dám gọi tao là bà Phim được chiếu thuyết minh tại tv 2 org là đường duy nhất của ta Không Tao sẽ không đi với mày Mày đi mà tự sát một mình đi Không còn lựa chọn nào khác đâu Tao không đi Tao không nhảy Bà già Chúng ta chắc thoát rồi đấy cái thằng quỷ này Sao mày lại nặng như thế chứ Chịu đựng một chút đi Ta cần bay lên hướng Bắc Không đâu Đừng để tao nói thêm nữa Thêm chuyện gì nữa Tao không còn đủ sức nữa rồi Sao Phải hạ cánh thôi Mày bị sốt rét hay sao vậy đen Gì mà phải run lên thế chứ Yêu quái chúng mày muốn khiến tao bực đúng không Hôm nay Chúng mày sẽ được gặp tu sĩ Thầy ừ, cúng Cả khẩu súng này Các ngươi chuẩn bị đầu thai kiếp khác được rồi đó Sao chúng mày còn trốn Ngài Ngài à Nó Nó tới rồi kìa Ma Tao biết ngay mà Cứ nghĩ tài giỏi Quá ra ma cũng còn sợ chết Mình nhầm rồi Chúng đang kéo tới cả địa ngục bỏ đi Rết lại mò tới Đợi thêm đi Thế nào rồi cũng sẽ có bọt cạp để ngâm rượu Chúng mày hãy nuốt chửng tao cho hết chuyện luôn đi cần giật mình đâu tiểu thư Đề Lan Chan Ngươi định làm gì tôi Hãy để tôi chứng minh cho cô thấy Đề Lan Chan này Có thể khiến cô hạnh phúc như thế nào Mọi người ở đây nghe nào Thông báo từ ngày Phan qua Với tình hình khẩn cấp Khi lũ ác quỷ bóng tối Gây ra biết bao là lầm than Nên tôi, Phan qua Thông báo với những người có võ nghệ Có phép thuật Nếu ai Dương à Tao nghĩ để mày đọc xong cái này thì rất khổng lồ tới nuốt chửng mày rồi Ngươi nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi Không cần lo lắng đâu Ở đây không có ai là kẻ thù Ông không phải là con người Người và yêu tinh cũng như nhau Có tối Có sáng Có đen và trắng Nếu ông là ác quỷ bóng tối Ta không phải là ác quỷ, tinh linh hay là bất kể thứ gì Ta là Thâu Hiên Là người canh giữ khu rừng này Khiến nó trở nên yên bình Cho tới khi Ta gặp được các ngươi hôm nay Cảm ơn ông đã giúp Nhưng tôi có việc phải đi Đi nào Đợi đã Ngươi đã đánh cắp tiên nữ Chắc chắn nung nấu ý định xuống hố quỷ đúng không Sao ông lại biết Con người gì muốn được chiếm đoạt vàng trong hố đấy Nên đã đánh thức tên quái vật Đúng là lòng tham vô đấy Tôi không cần số vàng bạc châu báu đó Vậy ngươi cần thứ gì trong cái hố quỷ đấy? người có mối quan hệ gì với ngài Naki không vậy? Phay à Ta dạy con cách dùng kiếm Không phải để con dương que đuổi mũi như vậy đâu Vì bố toàn cho con dùng que Nếu có kiếm thật thì hãy cho con một thanh Để con tập với cái que này Thì sao con có thể giỏi được như bố chứ Thằng nhóc này giỏi ngụy biện đi. Nếu con muốn có một thanh kiếm cho riêng mình Thì phải bắt cho bằng được con rắn ấy trước Ngài Naki là người có công ơn vừa làm thầy và cũng vừa làm bố của Phây dạy cho Phây chiến đấu cho Phây sinh tồn trên thế gian này trước khi ông ấy từ trần ông ấy trăn trối với Phây rằng có một điều duy nhất có thể ngăn lại ác quỷ bóng tối đó là Beda Naki, được sinh ra từ ba thứ đặc biệt nước mắt mẹ thiên nhiên Thorani tro cốt từ địa ngục gương thần thê qua đây là một trách nhiệm quan trọng Được giao cho chính Phây Cái việc loại bỏ ác quỷ bóng tối biến sạch khỏi trái đất này Ta nghĩ Ngài Naki nuôi dạy ngươi rất tốt Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều Không biết có chấp nhận nghe ta nói hay không Tôi luôn sẵn lòng Từ nay Nếu cần giết yêu tinh Thì xin ngươi chắc chắn trước Ngươi thực sự đang trừ hại đúng cái xấu Vì với yêu tinh Vẫn còn cái tốt tồn tại Thêm một chuyện nữa Hố quỷ mà ngươi đang tới Chính là điểm kết nối trái đất Thiên đường và hỏa ngục Hãy thận trọng với quái vật nơi đấy Ngươi đi được rồi Thời gian không còn nhiều nữa đâu dự khi được gặp lại Ngài. Ta nghe tin các ngươi đang gây quả lớn khắp nơi đúng không? Ông hỏi thế, chắc không có ý tới để giết chúng tôi chứ. Sao ta có thể giết chính anh em của mình? Nếu vậy có gì cần chúng tôi giúp, vì Ngài nói ra, ta cần gặp tên Aswafit. Cái tên lập dị đấy sao? Nó đang sống ở hố quỷ hướng Tây. Sao gọi nó là đồ lập dị? Nó là tên yêu tinh dâm dê Chỉ quan tâm tới đàn bà và nhục dục Vậy ta có thỏa thuận cho hai người Nhanh chân lên đi Tao nghĩ chúng bắt đầu theo tao rồi tao mau rời khỏi nơi này thôi Mà có thể im lặng chút được không Đau đầu quá đi mất Ở sau lưng Chạy nhanh lên Tao đã bảo là không nên đi đường này mà tên điên này Sao ngươi có thể tới đây Giúp thả tự do cho tôi được không Anh à Cầu xin mà Hãy thả tôi ra đi Biết ngay mà Hóa ra ngươi cũng không khác gì mấy tên ác quỷ xấu bóng tối Mày là ai Sao dám đột nhập vào đây Tao tới để lấy nước mắt mẹ Thorani Nực cười Mày nghĩ mày có thể lấy nó đơn giản như vậy sao Món đồ đặc biệt này Mày cũng ăn cắp từ người khác không đúng sao Cứng miệng đi không cần sợ Ta tới rồi Đâu kia Còn sức để tôi lôi thêm một người nữa chứ Sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy ra thì ta cũng đã thấy người mình yêu Lần cuối Ta đã nói Chính tay ta sẽ giết ngươi rồi mà Dậy mau, dậy đi Họ đang giết nhau kìa Không chịu dậy Vậy ta sẽ đi đây Ta không thể ngờ là có người đã diệt tên quái vật đấy thay ta Ông là yêu tinh à Hay ông là tu sĩ Ta là người tới đây để giải thoát nỗi đau cho dân chúng Vậy những tên ác quỷ bóng đêm đấy Chúng là những tên tự nguyện hầu hạ ta Từ nay chúng sẽ tin nghe ta Sống dưới quyền lực của ta Cái cô đang cầm trên tay có vẻ là một báo vật khó kiếm Đấy là thanh gươm của chàng trai kia Anh ta là người đã giao tranh với tên quái vật thưa ngài Nó chính là tên Phay Con trai của Hoa Du và Sang Đen Nhanh nào Đi nhanh ta sẽ tới chiếm lấy thành của chúng tất cả chàng bạc sẽ thuộc về mình tao đi nào nhanh lên đây à Mẹ đây Con hãy tỉnh dậy đi Phây à đứa nào chậm chạp giết hết chúng đi Nhanh chân lên Nhanh lên Nhanh hơn nữa đi Nhanh lên những kẻ lừa biến Đứa nào làm chậm là tao sẽ giết Sao mày lại sắp nhiều vậy Tao đã bảo dứt bớt mà Mà còn chả chịu nghe Xương đòn tao sắp gãy rồi Là mày sao Tên tinh linh giả tạo Đưa ra tay đánh vào thành của tao Tao đã tha cho mày mạng sống mà mày còn hỗn láo nữa sao Lôi nó đi đánh Mày không làm gì được tao đâu Này chúng mày định làm gì Nhanh chân lên Nhanh chân lên nào Chỉ là roi da Có gì mà la thét lên vậy phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chơi đã đủ vui chứ vậy sau chưa từng dám nghĩ một tên Thầy cúng trừ tà lại ngủ với ma Ông đang nói điều điên khùng gì vậy Đứa bé trong bụng cô không phải là con người Nếu không thì cô đã chết từ lâu Xem ra tao và mày vẫn còn nghiệp chướng với nhau Lần trước người mẹ tội lỗi của mày Dám yêu con người Để cho dòng máu cao thường phải bị giấy bẩn Bởi dòng máu thấp hèn của con người Sinh ra một tên nửa người, nửa quỷ Đáng xa lánh như mày Hôm nay Tao sẽ chấm dứt mọi nợ nần Trị những tên phản bội yêu tinh Bằng chính tay của tao Ngài Ngài của mày đứng ở đây nè Ngài ơi Ngài Đúng là Ngài rồi Đúng là Ngài Người mang lại hòa bình của chúng ta Mọi người hãy tung hô Ngài đấy nào Thôi, thôi đủ rồi Đen à Cho dù tên này không còn mắt Nhưng xem ra là người có ích Kiếm việc trong cung cho nó làm đi À, Dẫn nó đi tắm rửa đi Dân thương ngài Tên râu xoăn kia lại đây Mặt của ngươi trông rất là quen Dương à Dân thương ngài Mặt của ông bị sao vậy à, Mang cả tên này đi cùng Ta muốn nghe nó hát bài Giả từ vũ khí Dân thương à. ngài Đi đi Từ nay ma quỷ các người không cần phải sợ Vì từ nay Nó sẽ không còn dám mò tới đây nữa Đơn giản nó đã được nếm vị của ta Mọi người hãy an tâm mà làm ăn Để ai cũng có tiền mà xài Khi đấy ta mới sống hạnh phúc Bà bị bệnh giờ leo hay sao vậy? Về thôi đen, Dương Anh đi bây giờ Không muốn ở lại đây thêm một thời gian sao Không muốn Tôi có chuyện quan trọng cần làm Người biết bay kia đi đâu rồi Không rõ Tôi cũng đã không thấy từ sáng sớm Đợi đã Thực ra chính ta cũng là nửa người nửa yêu tinh Nhưng quan trọng người ta sẽ nhìn mình ra sao Chỉ cần cô Là một người tốt là đủ Ta à, đi đây. Đi nào Và từ đấy, nước mắt mẹ Thorani, một trong ba món đồ đặc biệt có quyền năng Bedanaki có thể đánh đuổi được yêu tinh và ác quỷ bóng tối, biến sạch khỏi trái đất này, nằm trong người con anh dũng của Hoa Du và Sang Đen, chỉ còn trò cốt hỏa ngục, gương thần thê qua mà họ cần lên đường để tìm kiếm. Tới tận những phương trời xa, cho dù biết bao hiểm nguy và kẻ thù đang chờ đón họ phía trước.